Hải Đăng ờ, xin chào bạn Đây Hải Đăng ờ, xin giới thiệu các bạn ờ, ô câu đài cao cấp Hải Đăng đang về à, size 2 m 2 còn một loại nữa cao cấp nữa thì Hải Đăng đang trên đường về Hải Đăng sẽ giới thiệu sau cho các bạn Đây, dòng ô cao cấp tầm vừa phải hàng này full hộp phải đóng hộp luôn các bạn nhé hai lần túi túi bên ngoài cũng có quay đeo này các bạn này Đấy, quay đeo đeo này chịu lực vừa phải thôi quan trọng là quay đeo của túi bên trong à. mở uh, trực tiếp full hộp mới 100% cho các bạn xem gồm phụ kiện cả chân và neo uh, chân cắm ô và neo chống lật chân cắm ô lại to nhé các bạn nhé ốc khá to đấy thì hải đăng sẽ đo đường kính của chân cắm ô cho bạn à. đây là cái đầu uh, miệng túi miệng túi này là vừa là dây chít vừa dây đeo các bạn nhé hai cái bạn nhìn đấy, dây đeo đeo ô luôn đấy, vừa chít vừa đeo à, vừa chít miệng vừa đeo Đây vâng bạn Vừa cắm các bạn có thể dùng uh, chuyên dụng để câu đài và các bạn dùng câu lục Đấy. cái đầu bịt này được bằng phủ bằng inox này các bạn này Đấy, bịt ở trên cá mô chống dỉ tốt núm ờ, điều chỉnh Đấy. bạn núm như volume luôn tem của nhà sản xuất Đấy, các bạn nhìn tem ạ dạ, đây là chân Ờ, bắt ờ, ốc ốc này ốc 12 các bạn Để Hải đang đo chính xác ra tầm tầm ốc 12 khá là to có ờ, ờ, à, hai chân cắm hai chân cắm lại hai chân cắm u đây các bạn Đây, đo đường kính các bạn Đấy, chuẩn 12 các bạn Đấy, ốc phi 12 khá là to rất chắc và độ dài cũng khá là dài đấy các bạn dài chắc là tầm à, hết tầm thước rồi 20 phân gần 20 phân 20 cm Đấy xong, đấy là Hải đang review xong phần chân Đầu giờ đến ờ, phần ô ờ, Điều chỉnh của ô đây các bạn Khớp nối Điều chỉnh uh, cao thấp Điều chỉnh uh, quay uh, ngang dọc rất chắc các bạn Vạn lúm này rất đơn giản, nhàn Đấy, bạn lúm, bạn rút này Đó. Nó sẽ có hãm ở đây bạn Đấy, ông hãm này à, đang có ốc hãm đây đang sẽ quay đúng chiều cho nó bật cái ốc đây ra đây các bạn bật ốc ra đây Đấy, hãm chống tụt lên tụt xuống thấp quá bạn cho xuống nước dưới Đấy. Và cái này rút đây các bạn điều chỉnh này khóa chết Đấy, khóa chết hoặc là các bạn mở ở phần à, thân ô Đấy. rèn rất ok Đấy. được à, đệm bằng cao su Đấy, cái đệm này đệm đen này cao su các bạn nhé khớp nối của nó đấy khớp nối hai ô đấy điều chỉnh uh, nghiêng ngả Đấy, ngang ngả hoặc là các bạn điều chỉnh nào tùy hợp phù hợp địa hình các bạn tiếp đến phần trong là ô đây các bạn xương này à, trăm phần trăm carbon các bạn nhé đây bấm nút để các bạn thụt ô Đấy, đang sẽ bung ô ra các bạn khá là to Đấy, đang ờ, vừa bung ô ra các bạn đây đo đường kính của xương ngô cái này carbon các bạn nhé đường kính của xương ngô là 12 khi 12 đấy các bạn đấy. À, phi 7 quên nhầm các bạn nhìn nhầm 7 các bạn nhé đường kính ngô ô là 7 còn à, đây thân này là bằng à, nhôm nhôm ờ, mạ à, sơn ờ, tĩnh điện khá cứng cáp rất chắc ừ. thu hồ đây bạn à, có cửa để các bạn nhìn à, đây, các bạn cửa để các bạn nhìn à, cửa để các bạn nhìn phao nhìn ra xa không bị vướng Đấy. Đó, nhìn tiếp đến là ờ, quay cho bạn phần nút bấm này các bạn nó khác ô bình thường là ở chỗ Đó. À, ờ, sẽ chỉnh cao lên một chút à, nút bấm này các bạn bạn bấm nút là thu ô nó dắt vào đây và nó sẽ dắt vào cái ừ, cựa này Đấy. sẽ chạy còn cao cấp rất chắc khớp nối này bằng ờ, nhôm các bạn nhé ờ, nhôm nhôm ờ, sơn tĩnh điện rất chắc ấy. giống như kiểu nhôm phần chất liệu nhôm của sifa rất chắc Đấy. nó không phải khớp nối uh, nhôm uh, đúc không phải khớp nối gang đúc gang đúc nó dễ vỡ lắm Đấy. khớp nối bằng nhôm không phải bằng nhựa các bạn nhé Đấy. tiếp đến nó sẽ quay phần bên ngoài các bạn xem đây các bạn à, hình bên ngoài của phần ô đây phần trên của ô đây à. phần trên ô đấy hình à, ô hình con rồng đấy, rất bắt mắt hai tầng các bạn nhé Đấy, ô hai tầng để có cửa gió đây các bạn nhìn ờ, khe cửa gió đây Đấy. tên đây dây tay gon ờ, kích thước của nó là 22 các bạn nhé Đấy. khá đẹp Vừa rồi Hải Đăng Fishing à, đã giới thiệu các bạn ô câu đài cao cấp. Hải Đăng Fishing à, chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.